cái kia là có cái, ờ, cái có có cái nước ở trung nó ra ừ, ừ thế là à, cái nước ừ có cái khi nước ở trung đó ra ấy à. cái là làm mới nóng ừ, ừ giả trong đó ra nóng thì là cá nó không chết à. ừ cái đấy là quá tốt đấy nhưng mà à. đi sang cái đấy xong rồi đi sang ờ, đi sang cái kia ừ. Ừ. mấy nhà nó làm à. À đây hôm hôm trước là bác đã hỏi dò nó rồi à? đúng không? Cái cái ừ. hôm sau tôi gọi về xem. À cho chị nhá rồi ăn cơ thì à. ăn cơm xong ờ, nhà mình mà ăn xong nhà mình mà à, à có nghĩa về về là, vâng. là đi xem về về nhà bác ăn nó cơm là sợi nó sợi nó răng nó lừa không làng à nó lừa <laughs> sợi nó lừa là làm xong không có tiền à nó thì nó rằng vâng. ok uh, chào tất cả các bạn nhá chào mừng các bạn đã quay trở lại channel tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV của mình à, như hôm trước mà Giang với bác Sáy có đi uh, khảo sát một cái đoạn mà mình chuẩn bị làm cái mô hình VAC là vừa nó chuồng ở trên này cho bà con trên nên này thì hôm nay uh, Giang với uh, bác Sấy để vào để tìm cái uh, uh, máy cái máy xúc ấy mọi người để xem là giá cả nó như thế nào và uh, mình thương lượng với ông chủ máy xúc ấy trước là Giang có xuống nghĩa lộ thì hỏi rồi cái giá rất là đắt luôn cái máy mà lên đến đây thì khá là đắt sau đó thì mình à, có tham khảo bác sái này biết một anh ở bên kia kìa phía bên kia đang có một cái máy xúc mà hôm trước mà mà anh ấy có làm cái ruộng cho bà con đấy thì hôm nay là anh ấy đang múc ở bên kia thì bây giờ hai bác cháu sẽ sang bên đó để hỏi xem cái giá cả như nào nhé mọi người nhé hôm trước là bác có Ờ, dẫn ờ, anh vào đây không? Vào đây xem đoạn đây, này. Vào đây xem à, đây. dẫn vào đây rồi gì? Đây là mình trong xuống thì không phải bác xuống để xem đấy. À. Đấy. Anh bảo là đào đào hơi đấy kia sang ừ. vào đây. Thì thả máy ờ, máy xúc nó đi ấy. À. Đấy. Ừ. ừ. Nó mới đào trong này thôi, ở bên này là để máy xúc nó đi à. Ừ. rồi, người ta đi lại ấy. À. Ừ. Rồi nó đấy. tắt cái bờ ấy. Vâng. Cái vị trí mà hôm mà Giang với bác sấy mà có vào đây để mình tham khảo trước cái đất của bác sấy mà thì cái dự án này thì giang cũng chia sẻ luôn là cái số tiền thì uh, mình cứ đào đã đào sau này nó được cái ao hình thành thì mình sẽ nuôi cá này nuôi vịt này uh, nuôi đủ thứ là mình có thể là làm cái lán nhỏ nhỏ đây để trông mọi người tại vì xa nhà bác sấy chia sẻ nó xa sợ lúc cá nó lớn như thế này sau này thì có người bắt đấy sau đó thì mình muốn thêm một cái mô hình nữa là làm cái chuồng lợn hoặc dê để cho Thế cháu ở đây mình à, đi của thằng đi về xem không cứ sang bên đấy hỏi nó bạn vâng thằng đấy để hỏi trực tiếp nó luôn đấy để xem giá nó như thế nào chứ không các cháu không biết nó à đây à? đây trực tiếp thì à, lên đây thì... ở ờ, đồ mẹ mẹ hai nhưng mà mình bảo là à. người nó có là không ừ. anh kêu nó bảo là, là mẹ hai sẽ thế nào ừ. <laughs> à. <laughs> Vâng, bác sấy đã hỏi cái giá là như vậy thì để trực tiếp ở Giang lên gặp anh lái máy xúc này Nếu là tiện cái máy xúc này anh ấy đang làm ruộng ở trên này mọi người ạ Cũng lại lặt hết rồi đấy À thế à? Ừ. Thôi làm xong rồi đấy Làm xong thì làm, à, làm, làm, làm luôn đấy À, à. ừ. nhanh nhỉ Cũng tỏ là đào nhanh đấy Đấy hôm nay trực tiếp lên đây thì mình muốn hỏi giá cả hay là tiện cái máy xúc ở trên này này mọi người này nó dễ hơn là mình lại thuê một cái máy xúc khác ở ờ, dưới lên thì nó rất là ừ, thứ nhất là đất về chi phí thì vì chỉ đào một cái ao thôi mà thì tiện thì máy của anh ở đây thì ờ, hôm nay anh ấy đi làm rồi nên là mình cũng muốn là trực tiếp lên đây nên video hôm nay thì chỉ có thế thôi mình hỏi giá cả nếu mà mình thỏa thuận được với anh đó và cái giá cả nó hợp lý ấy, thì cái này là mình cũng giúp bà con thôi đấy mình cũng ờ, không ấy cả mình không nên mình chỉ bỏ công sức ra đi giúp bà con thôi và trong quá trình mà hôm trước mà Giang có lên cái video đầu tiên đó này các bạn xem rồi thì à, cũng có một à, bạn ở dưới Hà Nội cũng ủng hộ cho bà con là 500 nghìn Cái bạn ấy giấu tên thôi Cũng hay xem kênh của Giang mà Thì thấy bạn ấy nói là trong thời gian tới bạn muốn ủng hộ thêm cho bà con nữa nếu mà có dự án Xuống nước nào rồi nhỉ bác nhỉ? ngày uh, ờ, hôm qua mưa to sao nhỉ bác nhỉ trên này ấy mưa to lắm quay thì vẫn à hôm qua mưa to đấy à trước quả đổ. quả già quá quả già thế này quá già nó bẩn lắm nước này mạnh nhỉ đúng ở tiết trung thu ừ. hè nó rồi chơi được coi đồ ăn thôi chắc được anh nhá cho mấy này tí giờ tí em nhờ tí được anh ơi nhờ tí cái thăm này là máy xúc đang làm quá không đâu ta vâng vâng đưa lên đây để hỏi mình muốn hỏi trực tiếp cái giá cả nó chính xác là như thế nào ấy hôm nay đi là có à, một số bạn nữa ấy thì sau này mình cũng muốn à, cho vào tem để đi giúp bà con không biết là thời gian tới là, là được không là anh em mọi người thôi bạn bè mọi người cũng muốn là đi à, phát tâm của mình ấy. chào các bạn đi chào tất cả mọi người nhá rất sấy chào các bạn nhờ ờ, chào các bạn ở phía dưới này làm thì à, anh đang làm chút này mình muốn hỏi anh cầm năm 6 phút gì đấy thôi con máy này cũng nhỏ đó mọi người con máy này nếu mà bình thường ngày trước ở bên Nhật thì nếu mà mới thì con này nó rơi vào khoảng 400 triệu là mới đét còn nếu mà mình mua cũ ở Việt Nam hầu như là toàn máy à, cũ của ở bên Nhật nó thải sang bên Việt Nam sau khi mà cái hạn sử dụng nó không còn đấy không an toàn ở bên Nhật ngày trước là mình làm bên đấy 3 năm hơn 3 năm mình biết này cứ qua, cái cảng à, Yokohama đó và nếu về Việt Nam và về Việt Nam thì mọi người biết là đánh thuế nó đến 200 phần trăm thì kể cả máy cũ ví dụ ờ, nó đã dùng rồi ấy có thể là 10 năm 5 năm nó tùy nhưng mà bán cái giá trị của về Việt Nam nó vẫn đắt lắm bình thường một con máy Beko mà nó rơi vào 120 ấy Giang không nói từ 250 mà 120 thôi mà nếu mà tính cả thuế và nó là mua mới bên đó một cái công ty mà mua mới máy bên đó thì là 1 tỷ 6 đấy là nói về cái uh, máy xúc giá cả để Giang cũng biết cái này máy của Nhật cái này máy Bebeco con nhỏ Nước ở đây uh, có vẻ ấy nhỉ bác nhỉ chảy thông suốt nhỉ Nước đấy nhỉ không đi thì đi ờ, đi đã nghỉ nhưng mà có phải uh, ờ, chảy uh, suốt ngày đây này cái này mới làm được ruộng chứ không bình thường là không làm được ruộng đâu mà mọi người ạ cái này không có nước đâu đây nước sạch cái nhỉ cái mùa nắng thì là giang cũng uh, lên đây thì nó bảo cái nước này nó sạch đấy mọi người nếu bình thường uh, thì là à cái này là cũng là nước sạch đúng không bác ừ, nước sạch đấy không phải là nước bẩn đúng không có ăn được không cái là ở trên kia nó ăn được mà cái à. cái, cái mông kia đấy à. Cái cái này thấy ờ, bác xây ờ, ờ, nói là cũng, cũng ăn được và cũng là con sử dụng cái nước này để làm ruộng luôn và cái nguồn nước này như là cũng dẫn về bản mình là trên là con nước bên này nhỉ bác nhỉ đây. nước này nói cái ống thì là nó cái xe này vâng. nước này là cái to kia này. tiết hôm nay thì cũng không không không mưa hôm trước hôm trước em ra về ngày sau mưa luôn hôm nay bắt đầu nắng này à, ấm rồi có mây cả mình nhìn thấy là khả năng là sắp mưa nữa này bao phủ anh sếp ơi nhờ một tí được không anh sếp ơi bản mà làm được Ê, giờ nó chảy đá mòn rồi các bạn ạ Đây, nó chảy đá mòn đây Không, vâng, đá mà mòn lên nó vì người nữa Rồi, đấy nhá muốn hỏi ờ, đào cái mà cái ao ấy hôm trước mà gọi điện ờ, cho cho em ấy rồi đi xem ừ, ờ, mà đi xem xem là hôm nay lên hỏi thăm xem là giá cả như thế nào cái này, cái này của nhà khai sắp xong rồi anh nhỉ? Ờ, sắp xong đây là xong rồi á. À, thế à? Vâng. Đấy kho, bây giờ chỉ nên làm tại vì không làm nó. Hôm xưa mưa có vẻ khó khăn nhỉ lên đấy nhỉ? Đi bác ơi, đi, đi lên mình được Khai thì chắc là xong rồi đó bây giờ là hai anh em ờ, mấy anh em sẽ lên trên này nó xoay để ờ, xem là là ấy mọi người nhá đây mặt tao này này do mặt tao nói chuyện cầm tay giáo lên cắn lắm rồi Ui. Thang này bẩn Đi lên đường này này, bẩn lắm thế nhỉ Bộ này chắc có chín én nó quá nhỉ Nhỉ Chắc là của bác là bác Khua đây. Khua À Ờ, khua đấy à À đây, đây đây, đây đây Đảo vỗ này đi nhỉ Nhỉ Đảo vỗ này ao để hỏi không nhỉ Các con nhút làng đấy À ừ. Này Thôi nhà em này là mình nhà là nhà tận đâu em làm lành ở nhà xã à. xã mình xã làm lành ở đó gì trước lên thấy cái máy của em đây này đi trước đi ừ. lên lâu chưa vừa lên thôi à hóa ra mình ở xã làm lành à vâng Mình lái máy xích xúc này lâu chưa? Được à, 5 năm rồi Ấy da 5 năm này chắc có bằng đấy nhỉ Không, okay không, không cần bằng đâu ừ. Có nghĩa là mình đã lái được 5 năm rồi đấy Vâng Anh giờ Thế nhưng mà vẫn phải nếu bình thường là mình đi học là vẫn phải có bằng nhé đúng không? Phải mình... có chứ nhưng mà mình ừ. không, không không cần à. Máy xích này không cần, ừ. máy lốp thì cần đấy không nếu bình thường nếu mà nó không xảy ra cái vấn đề gì không sao ví dụ nó xảy ra vấn đề ấy ừ. hoặc là đấy là mình ví dụ đây thôi nha nếu không dụ như vậy thì nó sẽ liên quan đến ờ, pháp luật cái này nó rất là ấy thì mình không có bảo hiểm ở trong đó mà thế nếu mà vậy thì ai cũng lái ô tô ai cũng lái là hết đúng không đúng rồi. còn nếu bình thường là mình có bằng nó sẽ an toàn làm ví dụ ở các công trường hoặc công ty lớn này nó cần cái sự an toàn còn nếu mình tự mình ờ, ví dụ mình máy của mình mình gây ra nó không vấn đề như ví dụ ví à, dụ mà mình ấy có cái vấn đề mà nó xảy ra ấy đúng không đúng rồi. là cái chịu trách nhiệm của mình là sau này nó dẫn đến là cái liên quan đến cái pháp luật nhà nước và có trách nhiệm của mình Đấy. ngày trước là anh cũng ờ, một thời là là nghịch cái này nhưng mà mình cũng muốn học thi lắm nhưng mà bắt buộc phải có bằng ấy muốn lái như là không lái thì mình không dám ví dụ nhìn cái cháu không biết thi kiểu nào có chứ nó thi nó cũng ờ, lái lên lái xuống rồi là nó đưa gầu rồi là nó múc một hòn đá ừ. và nó nói chung là nó để ở một cái vị trí là là nó bằng nhưng mà mình múc được cái ấy lên mà nó không bị xước này không bị hỏng cái đường ấy nó đẹp ấy, chỉ là nó gọi là đỗ là a là b là c đấy nó cũng như bằng lái à, ô tô nữa mà nó dễ lắm mà chắc là hôm trước là anh lên đây chắc em nghe qua rồi đúng không anh người đâu anh anh người nghĩa lộ luôn lộ à? nhà ngay bản hẻo đây mà những nhà thờ sư vinh quang ấy à dưới này á vâng. này anh anh cũng không biết được cơ nhưng mà cái đất này <laughs> mà trái thái múc bây giờ <laughs> thấy nhưng mà khó biết rồi Thế là anh muốn hỏi em đây là, là... là anh tính như nào? Anh có biết đâu, máy xúc nhưng bọn em là tính như nào anh có biết rồi đấy mới hỏi hôm nay trực tiếp lên hỏi ông chủ lái máy xúc là một người là dạng không không biết về cái vấn đề này đâu. Thì thì em ờ, lấy như nào ví dụ em đã từng đi múc nhiều này. Ví dụ em đào ao ví dụ là ví dụ anh đào nó rộng dài là 20 mét này chiều rộng ngang là 10 mét đúng không rồi mà một hai là hai là 200 mét vuông sâu xuống thì nó tùy theo bản thân em đo em đào ví dụ em ở đấy đào thì anh không cần đây xem nữa không ờ, thì đào hôm nào mà anh lên thì anh uh, lên cùng với khoảng hôm nào hoàn thành anh lên còn anh lên ngày nào cũng được không quan trọng vấn đề gì cả ừ. anh muốn hỏi về giá cả nó như thế nào với lại là có bác say đây mọi người đấy có mấy anh em là khai đây này thì anh muốn hỏi về giá cả trước chứ còn uh, tiền nong thì em cứ ok nếu anh cảm thấy được là anh sẽ kể cả em lấy tiền ngay cũng được không vấn đề gì cả còn cái này là anh cũng bảo với cả em luôn với lại cả bác ấy thì là cái tiền này là anh đi làm từ thiện thôi vâng. anh đi, uh, giúp bà con những người khó khăn ở đây này đấy là là đất của bác thì sau này cái ao này mà anh đào lên này anh uh, mua cá này mua giống thì giao cho một người cả cái nhóm bảy người đó người ta chăn nuôi người ta tự chăn nuôi đấy gà vịt cái này anh định đào sâu mấy mét sâu á thì ừ. em nghĩ cái này sâu khoảng chỗ bao cái cây này cây tầm cây này có sợ thấp không thấp rồi con con sợ thấp ấy nhỉ ừ. à có như đào từ đây xuống đúng không đấy. Dạ. từ mặt này xuống đúng không đấy. Dạ. mặt này đúng không chắc được rồi nhưng sâu quá đúng rồi sâu quá sợ cái nước của nó cũng không nhiều bạn nó không giữ lại được tôi nghĩ là đất sợ nó có đá ấy không thì chân thì cháu phải suy nghĩ sau này là mình kè cái gì vào nữa nên là theo như nói là, là nó cũng chỉ cần là đắp khoảng hai mét thôi à, tầm mét tám hai mét thôi hai mét cho hai mét. Cứ đắp từ trên bờ xuống là 2 mét. Đây, cứ đá bùng ở bờ nó ở, ở bên bờ nó cao thế nào. Cứ ờ, gọi là em đào là đo sau này anh đo đủ đúng chiều này 20 mét. Chiều này 10 mét, đúng không? Vâng. Thì gọi là hai trăm mét. cứ đào cứ đào hết cái khu này đi. Ừ không, để sau này, à, còn à, cũng đào hết khu này thôi là không có chỗ đào nữa tu mù đào hết khu này thôi đào sau này nó không có chỗ để mà các bác đi lại hay là còn sau này còn làm cái lán là còn lán thì mình làm cái kia cũng được làm cái nào cũng được lợn nữa cơ bác ạ ừ. còn nhiều cái để lán phát triển chứ không phải ở đây cũng được lán thì không phát triển nhiều, ờ, hai mét là tầm đến ao chứ anh nhỉ đấy nói chung là em cứ đào hai mét chiều nay ừ. sâu trong hai mét cứ đào hết cái đứa này xuống thì em lấy khoảng bao nhiêu Em nói giá để làm, ừ. em cụ thể giá của em là tầm 12 triệu. À, 12 triệu đường một 100. Ừ, ok, hôm nay thì uh, Giang lên đây chỉ yếu là để hỏi em em tên là gì nhỉ? Em tên Nhị. À, Nhị à? Vâng. Thì uh, Giang hỏi một cái ao thì Giang cũng chưa biết đào, còn nếu mà một người tính theo tiếng đồng hồ thì bao tiền một tiếng thì em đi làm? Một tiếng thường em làm 400 dưới à, 400 dưới một tiếng nha mọi người nhé Đấy là cũng gọi là cái giá nó trung bình ở trên này Và Giang cũng đi tham khảo rất là nhiều Đấy là Giang hôm trước mà Giang có điện cho gái bản ở bên uh, tà chơ ấy, với lại chống chơ ấy, với lại trên cống rua ấy, thì gái bản cũng đào một cái ao giúp bà con trên đó và cũng thả mô hình cá và hiện tại thì cũng đã phát triển rất là mạnh Đấy, cả rau nữa rồi là rất là nhiều thì Giang có hỏi điện để tham khảo giá nó mỗi bên nó một khác và một địa hình nó lên nó khác Giang cũng hỏi em đó và cái giá cả thì mọi người đã từng uh, lái máy xúc và cũng rất là nhiều người các bác đã, đã từng thuê máy xúc ở miền xuôi hay là miền núi thì Giang không nói thì mọi người biết giá cả rồi. thì ờ, Giang lên hỏi cái này một cái ao là rộng là 2 mét à, à, chiều ngang là chiều dài là 2 mét chiều rộng là 10 mét là 200 mét vuông thì đào sâu là nó rơi mét tám hai mét theo em em nhị em nói là 12 triệu em làm 12 triệu Cái này là khoảng bao nhiêu ngày thì xong Cái này tầm 3 ngày Đây là 3, 3 ngày Vì vì cái này nó khó đào lắm ừ. Ừ. Không phải như cái hổm hổm à. Đi, đi qua đây cả nhà Chỗ toàn chỗ đá Ờ, à, đá không? Cái này bản thân em không biết đúng không? Mọi người không biết là nó có đá to hay như thế nào Đấy, bác xay nó khó trong thì là biết có hay không phải đón thì chỉ nhìn thấy ở trên này mà ở trong không thấy được ừ. đúng <laughs> với còn này lốc khe này đào cùng cái kìa không chỗ kia hòn đá là thôi là có hòn đá to bắt hay là cũng nào còn... thì em cứ làm hẳn như là con đường này phải để cho bà con đi này đúng rồi lúc là anh nghĩ là mình không thể phá được của bà con đấy tuy là đất của bác xây thật nhưng sau này cũng là bác anh trông thôi với lại mọi người đấy trông thôi thì nó cũng không thể phá đi được cái hai mình phải làm thế nào mà để cái con đường con đường của bà con đi lại cũng rất là khó luôn trên này mình làm bờ thì làm được đi cái máy bờ to cho máy đi à đi đi được bờ nó sau này còn phải rào mới bạn thép ờ, dập như này dập bên này ừ. bên này để bà con không đi nhưng mà rào mà hết thì nó càng tốt chứ còn nếu mà không rào thì không tốt thì bây giờ cả 12 triệu bây giờ anh nói gọn gọn này nhá vừa làm vừa giúp bà con ừ, là 10 triệu còn là em cũng vừa giúp, anh cũng vừa giúp bà con, đó là 10 vâng. triệu Còn vâng. cái thi thoảng em đào anh lên anh mua thức ăn ờ, lên giúp nhau cho bà con Gọi là mời em, cảm ơn em vâng. Gọi là anh cũng giúp bà con thôi thì mình cũng ờ, gọi là không phải là anh làm tư nhân chứ làm riêng cho anh thì lại khác đấy của bà con thì là anh cũng nói thẳng luôn là khi là em đồng 2 triệu em giảm 10 triệu được thì là thế anh thì anh bảo giúp bà ờ, bà con thì được ừ. Anh nhá, cố gắng giúp anh nhá, vâng. ngày mai làm được luôn không? Mai gì? Ừ. Vâng, chắc mai được. Tí làm thì một tí làm xong lại máy về đào luôn. Đúng vâng, và vâng, vâng, cũng tùy ừ. mà tùy em làm nó. không là tiền thì nhanh vâng. nhưng mà không ờ, không được vâng, một vâng, nào. Xong là Ok, là bây giờ nếu mà để em còn phải tính xăng tiền dầu anh gửi trước cho em 2 triệu nhé để là em mua tiền xăng tiền dầu nhé. Vâng. Không có chừng ngày mai em đào phải công là có số của anh đây rồi em cứ alo anh sẽ lên. anh sẽ lên thì uh, mua có thể là cái gì anh cơm cùng mọi người với lại anh cũng phải lên uh, ờ, Lan cũng phải lên đi cùng bác say để tìm một số hoàn cảnh gia đình khó khăn đấy để Giang họp với bác say nữa để Giang nói cho mọi người biết là cái ao này và cái đất này là sau này là ai quản lý và bà con người hộ gia đình khó khăn ở trên này cùng nhau làm và mọi người cùng nhau hưởng thụ cái thành quả đó đó chứ con Giang chỉ là một người cầu nối cho mọi người nhận đấy để chia sẻ hôm nay gặp em Nhi đây thì Giang cũng hỏi cái giá là 10 triệu hai anh em cũng hoặc là mình giúp một phần nào đó bà con thì em cũng muốn giúp để cái công để cái mai nó khởi công trước em cũng phải là ấy thôi đây anh gửi trước 2 triệu nhé còn vâng, nào em xong thì anh cảm ơn nhé ờ thế ờ, gửi để em mua tiền dầu với lại máy này nếu mà mai làm được thì anh sẽ lên vâng, số điện thoại làm. thì của anh có đấy rồi đấy nhưng mà cũng không phải lo đâu có khi là nào sau cũng phải uh, phải cho cây vào cháu vâng vâng vâng nên bác say ở đây thì uh, nếu mà cháu không lên thì bác cứ sang xem thôi nhé ừ. Thế còn điện thoại của cháu thì lúc nào cũng bác say bây giờ cũng không dùng điện thoại nữa cơ khi nào mà làm xong cái ao là khả năng phải <laughs> mua một cái điện thoại cho bác say 500 nghìn để còn liên lạc với bác <laughs> dù những cá ao là... không, không ít gọi đâu mà để uh, khi nào mới xong đó Ôi cảm ơn ờ, em nhé, cảm ơn vâng. nhị nhá. Cảm ơn ờ, anh nhé. Ờ rồi, thì các ờ, video ngày hôm nay thì Giang cũng xin phép được kết thúc ở đây thôi. À, nếu uh, tất cả các bạn thấy video của mình hay hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh sao sao Giang TV. À, xin chào tạm biệt và hẹn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Rồi cảm ơn.